người tuổi Tý đón tin vui tài lộc bất ngờ trong ngày hôm nay. Những khoản tiền cứ liên tục đổ về túi con giáp này, đó có thể khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái, khoản thưởng nóng hay cơ may trúng thưởng trúng số hiếm có. Số tiền có được, dù nhiều hay ít, bạn cũng nên sử dụng chúng vào đúng mục đích, đừng vội tiêu xài phung phí. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ giúp ích cho bạn trong lúc này. Tiếc là chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được suôn sẻ trong ngày thủy khắc hỏa như hôm nay. Người độc thân tuy nhận được không ít sự quan tâm của người khác giới nhưng vẫn chưa tìm được người thực sự phù hợp với mình. Bạn cũng đừng quá lo lắng, chuyện tình cảm đâu thể gượng ép, hãy cứ để mọi thứ thuận tự nhiên. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu, Cục diện tị sửu bán hợp sẽ giúp cho người tuổi sửu gặp nhiều thuận lợi trên con đường tìm đến công danh. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp cho bạn rất nhiều trong công việc, dù có khó khăn thử thách bạn cũng có thể nhanh chóng vượt qua với những sự trợ giúp từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, khi tỷ kiến xuất hiện, bạn có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh lợi đoạt tài, chia bè kết phái trốn công sở. Đây là lúc bạn cần phải thật tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra lựa chọn của riêng mình. Có lẽ cách tốt nhất là bạn nên tránh xa tất cả những việc này và tập trung vào việc của mình mà thôi. Hỏa sinh thổ, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn chuyện tình cảm thăng hoa lên những nấc thang mới, hãy sẵn sàng để về chung một nhà đi thôi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi hôm nay, chịu ảnh hưởng của cục diện dần tị tương hại, người tuổi dần sẽ phải chịu không ít thiệt thòi trong ngày chủ nhật này. Bạn cần hành xử thận trọng, đề phòng kẻ tiểu nhân luôn có ý hãm hại ẩn đâu đó xung quanh bạn. Chỉ một sai sót nhỏ thôi, những nỗ lực cố gắng của bạn trong phút chốc rơi vào tay của cái khác đó. May mắn có chính quan ở bên giúp cho bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Bạn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với sự tập trung cao độ thì sớm muộn sự nghiệp cũng sẽ nở hoa kết trái thôi. Đừng vì nóng vội mà đưa ra những lựa chọn sai lầm nhé. Ngày mộc sinh hỏa, các cặp đôi sau chuỗi ngày mâu thuẫn triền miên đã có thể phá vỡ bức tường ngăn cách, cùng nhau hóa giải mọi hiểu lầm xung đột, Cả hai đã học được cách lắng nghe và chia sẻ, từ đó biết yêu thương và trân trọng nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Thiên quan giáng họa, người tuổi mão cần hết sức đề phòng với những mối nguy do tiểu nhân đem lại trong ngày chủ nhật này. Khi đối diện với những chuyện không phân phải che đúng sai, bản mệnh dễ bị kích động và hành động có phân lỗ mãng, Nhất là khi đối phương là người có chức quyền thì cuối cùng phần thiệt vẫn chỉ thuộc về bạn về thôi. Vì vậy, hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân và tránh xa những chuyện thị phi rắc rối có thể xảy đến đi nhé. Ngũ hành mộc hỏa tương sinh báo hiệu sức khỏe của bạn đã có dấu hiệu cải thiện hơn so với trước đó. Bằng việc dành nhiều thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hơn, cơ thể của bạn cũng đã được hồi phục lại nguồn năng lượng đã mất, tinh thần nhờ thế cũng khỏe khoắn vui tươi hơn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Kiếp tài giáng mạnh, người tuổi thìn cần đề phòng họa phá tài trong ngày chủ nhật này. Dù cơ hội kiếm tiền có xuất hiện trước mắt thì bản mệnh cũng đừng vội vàng đưa ra quyết định đầu tư. Nếu không xem xét kỹ lưỡng những yếu tố rủi ro tiềm ẩn thì khó tránh bị tổn thất tiền bạc đó. Ngày hòa thổ tương sinh, chuyện tình cảm của người tuổi thìn ngày càng thăng hoa rực rỡ, Mối quan hệ giữa bạn và người ấy được vun đắp bằng tình yêu thương, sự chia sẻ và lắng nghe từ cả hai phía. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2021 là trực thành. Ngày này tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, đặc biệt nên tránh xa việc kiện tụng, tranh chấp kẻo xui xẻo ập đến. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ sẽ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi dưới sự che chở của chính ấn. Đặc biệt là với những ai theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, bản mệnh có thể phát huy hết tiềm năng cũng như tận dụng hết các ưu thế của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều trong ngày hỏa khí cực vượng như hôm nay. Những ai có tiền sử các bệnh về xương khớp, bệnh liên quan đến tỳ vị, dạ dày, các bệnh liên quan đến thần kinh do bị suy nhược cơ thể. Ngày 19 tháng 9 năm 2021 là ngày Tam Nương Sát. Trong ngày này, bản mệnh nên hạn chế tiến hành những công việc trọng đại như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Chỉ ra rằng, Chủ nhật này, có quý nhân tam hội ở bên trợ giúp, người tuổi ngọ sẽ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Công việc tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp, các mối quan hệ xã giao cũng đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Lại thêm thiên ấn độ mệnh, kể cả những người làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ, kỹ thuật, nghề tự do, cũng sẽ có cơ hội để tỏa sáng. Cách xử lý tình huống bất ngờ phát sinh cũng đã ghi điểm lớn trong mắt cấp trên của bạn nữa đó.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 Hãy biết trân trọng những gì mình có và tiếp tục nỗ lực vì một tương lai sáng lạn hơn nữa nhé. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tỷ kiên có thể là lời cảnh báo bản mệnh đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng tự cô lập chính bản thân mình ra khỏi tập thể. Sự thành công của bạn cũng là thành công của cả tập thể và ngược lại. Ngũ hành hỏa thổ tương sinh, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa cho mình trong ngày hôm nay. Những buổi hẹn hò lãng mạn sẽ là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của hai bạn.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 Hãy lấy đó là lời cảnh báo bạn cần phải luôn tỉnh táo, tính toán một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Ngũ hành hỏa kim xuống khắc, giữa bạn và người ấy dường như có một khoảng không ngắn cách vô hình khiến hai bạn chẳng thể tiến thêm một bước nào trong mối quan hệ của hai người. Dường như sự thờ ở lạnh nhạt đã khiến câu chuyện của bạn chẳng còn tiếng nói chung nữa. Sự chia ly phải chăng là điều khó tránh khỏi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi Dậu. Cục diện tam hợp độ mệnh, người tuổi Dậu vui mừng đón tin vui liên quan đến học hành, thi cử trong ngày này. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội được ký kết những hợp đồng hợp tác mới đầy triển vọng nữa. Có thực thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt bạn. Chỉ cần bạn hiểu rõ mình đang làm gì, giữ được sự bình tĩnh thì như vậy tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới thôi. Tình cảm gia đình của bạn chẳng mấy hài hòa trong ngày hòa khắc kim như hôm nay, Chuyện tranh cãi xảy ra liên miên chẳng rõ nguyên nhân. Có lẽ bản mệnh nên sắp xếp lại những câu chuyện của mình, chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn để có được sự thông cảm và thấu hiểu cho cả hai bên. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Xem bói tử vi, người tuổi tuất có thể gặp khá nhiều bất lợi liên quan đến tiền bạc trong ngày kiếp tài chiếu mệnh như hôm nay những chuyện tranh lợi đoạt tài dường như chẳng còn xa lạ với bạn trong môi trường làm việc như hiện nay. Vì vậy, để bảo toàn túi tiền của mình, tốt nhất con giáp tuổi tuất nên tránh xa những chuyện thị phi tranh chấp đầy tai tiếng này. Những hành động liều lĩnh cũng khó có thể giúp bạn trong ngày này khi mọi thứ vẫn còn đang rất mơ hồ, chẳng thể lý giải nổi. Hỏa sinh thổ, sức khỏe của con giáp này được cải thiện đáng kể trong ngày hôm nay. Nhờ chế độ sinh hoạt điều độ cùng việc chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao mà bạn mới có được một cơ thể khỏe khoắn, một tinh thần vui tươi như thế này. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Chịu ảnh hưởng của lục xung, chuyện tình cảm của con giáp tuổi hợi trong ngày hôm nay chẳng mấy tốt đẹp. Điềm đào hoa giữ cận kề, có thể kẻ thứ ba đang lăm le tiến chân vào mối quan hệ của hai bạn, hãy cẩn thận đề phòng, nâng cao cảnh giác, May mắn là công việc của bản mệnh có thể được hoàn thành một cách nhanh chóng khi có sự tiếp sức của chính quan. Những kết quả mà bạn thu về được trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ nữa đó. Thủy hỏa bất dung, tình cảm giữa bạn và người ấy đang dần phai nhạt dần. Những cuộc tranh cãi dần như chiếm trọn quỹ thời gian của hai bạn. Cả hai với cái tôi của mình, chẳng ai chịu nhường ai, mọi việc cứ thế ngày càng tồi tệ hơn.